không ôi nhầm rồi các bạn mình sẽ phải uh, lấy bút này để mình tẩy cái số 0 này đi mình phải 2 trừ 1 không bằng 0 được Bút mực tẩy được nhé các bạn nhé 2 trừ 1 2 trừ 1 bằng 1 Rồi bút này hết mực rồi các bạn Nó bị hết mực Bây giờ mình sẽ thay à, mực nha các bạn nhé à, Xin chào các bạn Chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực uh, cuộc sống của mình Mình uh, Trên tay mình đang cầm cái bút các bạn Bút uh, mực uh, cho con mình để tập viết lớp hai. 2 Viết bút mực này, cái bút mực này nó có tác dụng rất là tốt các bạn Giúp cho cái nét chữ nó đẹp Với lại nó có cái tẩy đấy các bạn Cục tẩy đây và bây giờ nó hết mực rồi thì mình ờ, sẽ thay cái mực nó các bạn nhé mới đầu mình ờ, thay cái mực này các bạn thì mình cũng rất là lay hoay mãi mình mới làm được đó bởi vì làm ờ, thao tác thì mình không biết đấy à, chính vì vậy thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách thay cái ruột mực của cái bút tẩy đường này nhé các bạn nhé các bạn ở đây là cái đầy đầu tẩy tẩy được cả cái bút ờ, à, tẩy được cả cái mực luôn tẩy được trong này là cái ruột ờ, bút này đây là mực thay mực này trong này cái ống mực này nó hết rồi các bạn đây nó giống như này mình sẽ lấy cái ống mực khác mình thay vào đây tại cái hộp này là mình ờ, đựng những cái ống mực là chưa sử dụng đây nó giống như này ở đây nó có cái bi đây các bạn đó một cái bi đây cái ống ờ, ống này trong này nó chứa mực ở đây để mình lắp vào cái thay thế cái ống này cái ống này thì nó đã hết mực rồi đây các bạn đấy hết mực rồi rồi mình sẽ thao tác cho cho nó vào đây nhé các bạn nhé mình lắp nó vào đây đấy bình thường như ờ, lần đầu tiên mình làm ấy thì mình không biết làm mình cứ xoay này xoay này không được này các bạn nhấn nhấn cũng không được mình sợ nó bị hư hoặc bị hỏng ấy nhấn này cũng không được này đấy mình làm nhẹ không được vì nó có cái bi đây các bạn đấy mình phải ấn thật mạnh ấn thật mạnh để cho nó uh, cái bi này nó trôi xuống nó vào cái khớp ở trong cái rồi bút này đấy, các bạn nếu các bạn không biết làm thì rất là lay hoay và rất là khó hôm nay mình <coughs> mình chia sẻ và à, hướng dẫn các bạn làm nhé thay cái ruột bút này đây các bạn rồi các bạn à, lấy tay các bạn tỉ mạnh xuống để cho nó có một tiếng kêu tách một cái là ok nhé đây các bạn nhìn đây cũng rất là chặt đây này các bạn không mạnh tay thì không làm được rồi mình giữ này đó nó kêu một tiếng tách các bạn ấn thật mạnh ấn tập mạnh xuống nó kêu tiếng tách là nó vào đây các bạn nhé <clears throat> như vậy là mình đã lắp mực thành công nhé các bạn nhé đây và đây nó chặt chẽ rồi giờ mình sẽ vặn vào thôi vậy là xong ok rồi bây giờ mình à, sẽ viết bình thường thôi đấy nét bút rất là đẹp đấy mình ờ, vừa chia sẻ với các bạn uh, cách thay ruột bút ờ, cái ống bút mực này của cái bút tẩy được nhé các bạn nhé cách làm của nó thay thế ruột bút thì các bạn <coughs> chỉ cần tháo ra và lấy cái ruột bút mới và ấn vào khi nào nó vỡ cái viên bi này ra nó kêu một tiếng tách là ok và lúc đó là đã thành công chúc ờ, các bạn ờ, thành công ờ, video này mình xin phép dừng lại các bạn chưa đăng ký vui lòng đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh mình các bạn thấy video này hay thì hãy like và chia sẻ để mọi người cùng biết đến video này nhé các bạn nhé xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh mình bye bye